Sau khi phần 1 xuất bản, nhiều khán thính giả bình luận rằng cần nhìn hai mặt của vấn đề, điện thoại thông minh giống như con dao. Nếu dùng vào việc tốt như làm bếp thì nó sẽ hữu dụng, còn nếu dùng vào việc ác thì nó sẽ là hung khí, lúc đó mới là vấn đề. Với mục đích giúp quý khán thính giả nhận thức ra vấn đề lại không đơn giản như mọi người vẫn tưởng tượng, chúng tôi thấy rằng cần phân tích rõ hơn về bản chất của điện thoại thông minh. Điện thoại di động đang khống chế con người Phần 2 Sự thật về bản chất nguy hại Tác giả Thiên Bảo Là một người làm việc lâu năm trong ngành công nghệ máy tính Có 15 năm kinh nghiệm giới lập trình Và đặc biệt là theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của ngành công nghệ máy tính Từ những năm 90 trở về sau Tác giả của bài viết hôm nay sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân để đưa ra những phân tích về các phương diện mà một người dùng phổ thông chưa từng nghĩ đến, đụng chạm đến bản chất sâu xa của chiếc điện thoại thông minh, khiến người nghe không khỏi giật mình sửng sốt. Quay lại ví dụ về con dao, đương nhiên chúng ta có thể dùng để làm bếp, nhưng đối với một nhóm những kẻ xấu thì lại hoàn toàn khác. Những người này sẽ sản xuất những con dao giống như dụng cụ làm bếp bình thường khác. Nhưng để che mắt người ngoài, một mặt họ sẽ gia cường khả năng sát thương cho loại sát khí này một mặt khác, họ sẽ quảng bá rằng những con dao kia có thêm khả năng phục vụ sinh tồn, khả năng chuyên dụng để đi rừng, vân vân. Như vậy, bản chất thực sự của con dao hoàn toàn lệ thuộc vào tính toán ban đầu của người sản xuất. Điện thoại thông minh cũng vậy, nó ẩn chứa những mục đích được tính toán rất kỹ lưỡng mà những người thông thường sẽ không bao giờ nghĩ đến. Sự phát triển của chuột máy tính mọi người có biết trong khoảng thời gian khi tôi tìm hiểu về công nghệ, điều gì khiến tôi phải đặt câu hỏi trong thời gian dài nhất không? Đó chính là tại sao chuột máy tính chỉ có hai nút bấm, sau này có thêm nút cuộn, nhưng thiết kế cơ bản vẫn là hai nút bấm. Con người chỉ có thể dùng hai ngón tay để điều khiển, về lâu dài sẽ gây thoái hóa khớp ngón tay. Một điều khó hiểu nữa là trong lịch sử đã từng xuất hiện nhiều thiết bị sử dụng đủ 5 ngón tay để điều khiển và cũng được người dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, chúng lại không được phổ biến. Phần lớn con người chỉ biết đến loại chuột hai nút bấm. Cho đến tận hôm nay, khi năng lực sản xuất của con người đã rất cao, nhưng vẫn chưa có cơ hội cho những con chuột với phương thức thao tác xuất hiện trên thị trường. Đây là điều khiến tôi cảm thấy thực sự khó hiểu nhất trong thời kỳ đầu sử dụng máy tính. Cho đến nhiều năm trước, một vài người tu luyện tiết lộ với tôi rằng con chuột máy tính là một công cụ được người ngoài hành tinh phát triển. Vì người ngoài hành tinh chỉ có hai ngón tay, nên chuột máy tính chỉ có hai nút bấm. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với những điều mà nhiều người phương Tây tiết lộ. Họ nói rằng ngành công nghệ của Mỹ là do chủng người ngoài hành tinh xám phát minh ra. Ngoài ra, thông tin máy tính sẽ được lưu trữ dưới dạng nhị phân, tức là chỉ có hai con số 0 và 1, được gọi là các bit. Chúng ta biết rằng con người gắn bó với hệ lưu trữ thập phân bởi vì con người có 10 ngón tay. Khi chúng ta dạy những đứa trẻ học đếm, bài học đầu tiên là đếm từ 1 đến 10 trên các ngón tay. Do vậy, vì người ngoài hành tinh chỉ có hai ngón tay nên chúng quen với hệ nhị phân và kết quả thì sao? Nền tảng công nghệ thông tin của toàn nhân loại đều gắn liền với hệ nhị phân này. Theo quan niệm của Đông y thì 10 ngón tay của con người là gắn liền với bộ não chủ nguyên thần của con người thông qua bộ não để truyền chỉ lệnh và cử động của các ngón tay đều được kết nối với bộ não. Việc người xưa trao dồi những thú vui lành mạnh như gãy đàn, thiêu thùa, các trò chơi khéo tay chính là thông qua các cử động của ngón tay mà trao dồi bản thân. Điều này vừa giải tỏa tâm lý, vừa giúp tâm hồn thăng hoa. Nếu con người sử dụng hai ngón tay cường độ cao trong thời gian dài, chính là khiến cho chủ nguyên thần bị suy yếu, tinh thần càng ngày càng yếu nhược, dễ mắc chứng trầm cảm. Các lập trình viên mắc chứng đạn trí hoặc hay quên. Một ví dụ khác dễ thấy nữa là những chiếc điện thoại thông minh thời kỳ đầu. Chúng đều có một đặc điểm để phân biệt với iPhone hiện nay. Đó chính là bàn phím cứng QWERTY. Những người dùng điện thoại thông minh thời kỳ này rất trung thành với điện thoại có bàn phím QWERTY. Tại sao như vậy? Bởi vì họ biết rằng bàn phím QWERTY rất tiện lợi và sử dụng nó có thể soạn thảo tin nhắn ngay khi đang bận rộn mà không cần nhìn màn hình điện thoại. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, những chiếc điện thoại sau này đã được thúc đẩy để bỏ bàn phím cứng này đi. Có phải vì điều này bất tiện với thao tác hai ngón tay của chúng người ngoài hành tinh hay không? Và quá trình tiến hóa của công nghệ phải chăng nhất định là đi đến điểm cuối là chạm và vuốt bằng hai ngón tay? Những người làm việc trong ngành công nghệ có lẽ họ sẽ không đồng ý họ có lối nghĩ rằng hệ lưu trữ nhị phân phù hợp với trạng thái tắt mở của bóng đèn bán dẫn và cái rẽ nhị phân Wunlin. Tuy nhiên, đó là những gì họ biết, còn những điều họ chưa biết như công nghệ phi trọng lực, năng lượng điểm không, vân vân. Nếu như những điều này được công bố, nó sẽ lật đổ hoàn toàn nhận thức của con người về công nghệ hiện tại của nhân loại. Khi tương quan khá lớn giữa những điều chúng ta được biết và những điều bị che giấu thì chúng ta cũng cần suy nghĩ lại về những cái được gọi là sự phát triển khách quan của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo, viên đạn, bọc đường Hiện nay, trí tuệ nhân tạo AI đã khá phổ biến. Con người xem đây sẽ là trợ lý đắc lực giúp chúng ta giải phóng sức lao động. Sự thực là, trong giới công nghệ vẫn còn rất nhiều bàn cãi xoay quanh các chủ đề như trí tuệ nhân tạo có thực sự tốt cho con người không? Robot liệu có thông minh hơn con người và quay lại thống trị con người không? Làm sao để kiểm soát người máy và không để chúng gây nguy hiểm cho nhân loại? Có người lập luận rằng bởi vì con người có khả năng sáng tạo, có thể đưa ra khái niệm về nghệ thuật, nhận thức về tình yêu, có trực giác, vân vân. Đó là điều mà máy móc sẽ không bao giờ đạt được. Từ đó họ kết luận rằng máy móc sẽ không bao giờ có năng lực như con người. Những cỗ máy vô tri vô giác sẽ không bao giờ có được trí khôn để phản chủ. Con người sẽ ngày càng hoàn thiện các thuật toán để kiểm soát điều đó không xảy ra. Nhưng tôi khẳng định rằng đó là suy nghĩ sai lầm. Nếu nói rằng robot sẽ không thông minh bằng con người thì có một sự thật mà chúng ta đã né tránh không đề cập. Đó chính là robot sẽ càng thông minh hơn và con người đang trở nên trì trệ và kém thông minh hơn. Cho đến một ngày, trí tuệ của máy móc sẽ bắt kịp với con người, thay con người điều hành mọi thứ. Thực tế cho thấy, con người hiện nay không còn khả năng thực hiện các phép tính đơn giản. Quý khán thính giả có thể thực hiện một phép thử bằng cách hỏi nhanh một người rằng 29 x 3 là bao nhiêu và xem liệu có bao nhiêu người có thể đưa ra một câu trả lời đủ nhanh và chính xác. tôi đã từng theo dõi một chương trình giả lập trí tuệ nhân tạo. Trong đó, các lập trình viên sẽ dạy cho con bot AI cách chơi trốn tìm. Chúng được chia làm hai nhóm. Nhóm này sẽ truy tìm nhóm còn lại và những con bot sẽ được học hỏi cách để thực thi đúng nhiệm vụ của mình. Và điều gây sốc đã xảy ra, chúng đã tìm ra cách để chiến thắng, trong đó có gian lận. Khi chơi ở một màn khác, kẻ đuổi bắt phát hiện là có thể sử dụng khối hình làm bệ treo nó trèo lên chiếc hộp và tiếp theo đây, trò lướt hộp này ngầu quá phải không? Không tin nổi luôn, chiếc hộp đang lướt đi. Các nhà khoa học rất ngạc nhiên trước nước đi này, nhưng đây chỉ mới là một trong các trường hợp cho thấy AI, ai kẻ đuổi bắt có thể phá vỡ luật chơi. Ở đây, hệ thống vật lý được lập trình là các đối tượng có thể di chuyển khi có lực tác động lên chính nó, nhưng họ chưa kiểm tra xem liệu chúng có thể tác động lên sàn hay không bởi vì có ai bình thường mà nghĩ ra được việc như thế. Điều này cho thấy người máy sẽ tính đến chuyện gian lận để đạt mục đích, thậm chí chúng sẽ nghĩ cách để không bị chủ nhân ngắt điện và cho về hưu. Nếu quý khán thính giả vẫn còn mơ hồ, chưa nhận ra vấn đề, vậy để tôi nói thẳng với mọi người rằng phía sau cái gọi là phát triển công nghệ kia là âm mưu thay thế con người bằng người máy. Từ đó tìm cách để chiếm lấy thân xác nhân loại. Đây chính là mục đích cuối cùng của người ngoài hành tinh. Bản chất của chuyên môn hóa Nhiều thế kỷ qua, con người đã quen thuộc với khái niệm chuyên môn hóa, nghĩa là mỗi cá nhân sẽ thành thục với một công đoạn và chuyên môn nào đó. Họ sẽ gắn bó cả đời với công đoạn mà mình đảm nhận, chỉ cần làm sao đẩy mạnh năng suất lên. Và ai cũng thấy điều này là hợp lý Tuy nhiên, không nhiều người thực sự đặt câu hỏi về khái niệm này. Thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp, khái niệm này mang lại năng suất lao động cao, nhưng đến thời điểm này nó bắt đầu bộc lộ nhiều bất ổn. Bản chất của chuyên môn hóa cao độ chính là chia nhỏ đến mức tối đa quy trình làm việc, mục đích là biến chúng thành những thao tác mang tính công thức dễ sao chép, đồng thời sẽ cải tiến máy móc để thay thế con người. Hiện nay, robot có thể thực hiện thao tác phức tạp như phẫu thuật trong bệnh viện. Mục đích của toàn bộ quá trình này chính là từng bước cho máy móc thay thế con người. Đến một lúc nhất định, người ngoài hành tinh sẽ công khai xâm chiếm trái đất. Mạng 5G xuất hiện thực sự là mối đe dọa to lớn đối với nhân loại. Mạng 5G kết hợp với công nghệ IoT, Internet vạn vật sẽ là trợ thủ đắc lực để kiểm soát con người ở cấp độ vi tiểu bởi vì chúng cung cấp phương thức xử lý thông tin ở đầu cuối. Các thiết bị gia dụng như ổ điện, tủ lạnh cũng sẽ trở thành bộ xử lý thông tin cơ bản gửi cho máy chủ trung tâm. Những thông tin này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hành vi và cấu trúc nhân khẩu, từ đó dẫn đến một hệ quả không thể đảo ngược, đó là khiến cho toàn nhân loại bị đặt trong tình trạng bị theo dõi Đây cũng chính là lý do vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi dự án 5G bằng mọi giá, cộng thêm các thiết bị gia dụng thông minh trên 90% đều được sản xuất tại Trung Quốc. Nó sẽ là vũ khí chiến lược cho chính phủ độc tài. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đang theo đuổi dự án AI mạng neuron thần kinh. Các máy thực tế ảo sẽ nói thẳng đến thể tuần quả của con người. Từ đó, con bot trí tuệ nhân tạo sẽ đọc được những tín hiệu từ bộ não để học cách thao tác. Điều này sẽ khiến công nghệ AI có bước tiến lớn. Chúng ta có thể quan sát cách Google sản xuất ra những con robot Boston Dynamics với sự khéo léo tương đương các con thú trong thời gian ngắn đến mức khó tin. Khi 10 năm trước vẫn còn là dự án trên giấy, nhưng hiện nay họ đã hoàn toàn đạt được mục đích tạo ra những con robot mô phỏng sinh học hoàn hảo vượt qua sự tưởng tượng. Chúng ta nói một chút về Bitcoin. Vào những năm 2000, nếu có ai nói với mọi người rằng những giải số trong máy tính sẽ có giá trị hàng tỷ đồng thì người ta sẽ nói người đó bị bệnh tâm thần. Nhưng điều đó đã trở thành sự thật khi thuật toán Bitcoin xuất hiện. Người sáng tạo ra thuật toán này vẫn còn là một bí ẩn. Nó giống như Bitcoin từ trên trời rơi xuống, không ai biết tung tích và gốc gác của nó. Ý đồ phía sau Bitcoin là gì? Quý khán thính giả có thể tự theo dõi và đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Thông điệp cảnh tình Từ năm 2000 đến nay, thế giới luôn chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của ngành công nghệ. Nó đã vươn tầm ảnh hưởng đến tầng lớp thu nhập thấp nhất, nghĩa là bất cứ ai cũng có thể mua một chiếc điện thoại di động. Nếu trầm tĩnh suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi này quá nhanh, nhanh đến mức bất thường, nhưng không ai lý giải được lý do vì sao. Vũ trụ đã đến thời khắc trùng tổ các nhà thiên văn học cũng phát hiện thấy rất nhiều tinh hệ bị nổ tung trong thời gian ngắn. Người ngoài hành tinh càng thấy rõ sự việc này hơn. Họ cũng đang đứng trước bờ vực nguy hiểm, nên đã bất chấp hậu quả, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ. Mục đích không gì hơn chính là muốn kiểm soát và thay thế con người. Vì trong hoàn cảnh này, chỉ có trái đất là nơi an toàn nhất. Đó là tất cả những gì nhân loại đang phải đối mặt. Nhưng con người lại không nhận ra ở trong vô minh mà tự đào mồ chôn chính mình